Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy uh, ờ, đoạn nhạc đó là trên trình bạn dưới tình yêu uh, ờ, khá là hot trên TikTok, để đến trên TikTok để mọi người biết TikTok. Thì uh, let's go nhé. Mình Tôi đang ở trên tỉnh bạn tạ tạ Ở dưới tình yêu tạ tạ Vui hết bao nhiêu Khi có người thấu hiểu thế là nên mình à, ờ, Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng các một <clears throat> Đầu tiên chân phải ra nằm Một đầu lại phải lên Tiếp theo chân về, tay về Chân phải không lên, tay chỉ đang chéo thì dẫn chân phải và để không đó tương tự sau đẩy một lần qua phải khi ta đẩy qua trái bằng đầy đủ người xuống này ngực lên lên mở ngực ngược về khi mở ngực thì giật chân phải đồng thời rút về chân trái nuông chiều đấy mình tiếp theo sẽ lại lặp lại để tay lên về chỉ tập tập lần này sẽ khác nhé mọi người xoay tay vòng lên trước một vòng đến vòng thứ hai thì bật nhẹ chân thẳng ok tiếp theo đặt chân phải lên chân trái lên như này mình người xoay đuổi thẳng tay sẽ phủi phía phải nhé. lưng này đẩy chân và lên sau đó thì là có người thấu hiểu thì mình xoay vào chéo như này chỉ đến đây là xong ok bây mình sẽ vào nhìn các bạn chọn này năm sáu bảy tám nada. và là cả ở dễ tình yêu là cả vui hết bao nhiêu khi con người thấu hiểu người yêu như vậy là mình đã bồi dưỡng xong 10 uh, ờ, điệu nhảy của trên tiktok của ờ, min min uh, bài chương trình bạn thứ tình yêu thì rất mong là mới sẽ hoàn thành sung sớm được bài nhảy này mà sẽ có những uh, tiktok mình nhiều